Vâng, xin chào anh em nhé Đấy, Hôm nay dẫn anh em vào một cái góc nhỏ của kho cờ bạc bịp và của công ty điện tử T Casino thì à, thưa anh em, đây là một góc nhỏ chứa những cái uh, hộp đựng kính áp tròng nhìn xuyên bài mới về bên uh, <coughs> của uh, mới về kho của T Casino hôm qua nhé anh em rất là nhiều đúng không anh em anh em nhìn này rất là nhiều dòng kính áp tròng nhìn xuyên bài mới về toàn hoàn toàn uh, kính áp tròng nhìn xuyên bài của Hàn Quốc nhé anh em nhìn này rất là nhiều luôn hộp còn mới nguyên đấy đây anh em nhìn đi rất là nhiều ạ đấy anh em nhìn này rất là nhiều mới về đây là số lượng một ít tôi bày ra cho anh em xem còn rất là nhiều ở đằng sau lưng anh em nữa đấy kính áp tròng nhìn xuyên bài này cái len kính trời này đấy anh em nhìn này. rất là nhiều luôn đấy anh em à, muốn mua kính áp tròng nhìn xuyên bài thì uh, alo số điện thoại của T Casino nhé 0844 17 từ quý trị rất là nhiều luôn mở một hộp cho anh em xem luôn này đấy, anh em nhìn đây là một góc nhỏ góc nhỏ review sản phẩm đấy rất là đẹp hai len kính một uh, bộ dụng cụ hỗ trợ anh em uh, mang kính đi theo người và đeo đấy, rất đẹp gắp kính rồi uh, hộp đựng rất là đẹp đúng không anh em nhìn này đấy rất đẹp nhé đây, kính uh, bài kính áp tròng này đấy, khi anh em đeo len kính vào thì uh, mình sẽ nhìn được rõ từng cái à, lá bài một trong à, kia <clears throat> bài kính áp tròng này Đấy. bài kính áp tròng test thử cho anh em xem luôn nhé Đấy. len kính Đây. thử cho anh em luôn xem này đeo kính áp tròng nhìn xuyên bài thì nó sẽ như thế nào cho anh em nhìn nhé vâng vâng Đấy thử cho anh em xem sơ qua vậy thôi nha là hai này anh em nhìn là hai không lá trên này là lá bảy đấy anh em nhìn đi đấy, lá bảy này lá bảy trên cùng này đấy anh em nhìn đây là cái len kính tôi đã dán ra đây để kiểm tra cho anh em nhìn cho anh em biết cái uy tín của T Casino này nhìn chuẩn luôn là 8 nha đấy rất là nhiều rất là nhiều luôn anh em ạ rất là nhiều đấy, nhìn rất là thích mắt thì đấy anh em có nhu cầu ờ, thì ờ, xin vui lòng liên hệ 08 44 17 từ quý 9 để ờ, đặt mua hàng nhé đấy bất kỳ đâu trên mọi miền tổ quốc tôi đều có thể gửi cho anh em hoặc là anh em có thể lên trực tiếp cơ sở của T Casino ở đường ở bến xe Mỹ Đình và bến xe miền Đông hai cơ sở đấy anh em ạ à, nhìn nhá qua len kính này chuẩn xác chưa là 8 này đấy, rất rõ ràng 8 này anh em thấy là 8 chưa đây chuyển sang luôn đấy cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ Tê Casino nhé xin à, chào à, toàn thể anh em rất là nhiều xin chào anh em nhé